đó chính là cái bộ hột tài xỉu mất hí, sản phẩm độc quyền của cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em. Bác nào đã sở hữu cái bộ đồ chơi hột tài xỉu mất hí bên cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em rồi, các bác cũng đã biết được nó không phải là cái bộ hột mà bo từ 14 xuống. Đúng không ạ? Chất liệu nhựa của cái bộ hột tài xỉu mắt hí này nó cũng hoàn toàn khác với chất liệu nhựa của cái bộ hột tài xỉu nghệ hoa mà các bác bo xuống. Nên là nếu mà bác nào mà muốn được uh, tận tay, tận mắt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 tại sao lại gọi nó là bộ hột tài xỉu mắt hí bởi vì là các bác nhìn này đây em sẽ so sánh luôn với bộ hột tài xỉu chậm để cho các bác thấy được sự khác biệt của nó Đó, các nhìn thấy này Khác nhau chưa ạ? Một nút to, một, một, một ờ, hột nút hí đó và với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu mắt hí này em cam kết cho các bác chống thầy thợ nghe hột tại sao em lại dám khẳng định như vậy bởi vì là bộ hột này do chính tay bên cơ sở sơn tài xỉu bên em làm ra vậy nên là em dám cam kết được về cái độ ăn độ này độ chính xác của cái bộ hột tài xỉu mắt hí này các bác nào khi mà các bác sở hữu cái bộ hột tài xỉu mắt hí này em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc bộ hột theo ý muốn của mình và như vừa rồi em nói đây là bộ hột hoàn toàn không tang tích bây giờ em sẽ test thử phần tăng tích cho các bác này đầu tiên là em test thử nam châm nắp chén đĩa hột luôn Đó, nam châm không hít được chưa ạ em dọi đèn này có như này hột hoàn toàn trong luôn được chưa ạ đó hột trong vắt luôn Đây. em soi lên cả ba mặt bà cho các bác các nhìn này một chồng đẹp luôn được chưa ạ về cái phần nước muối thì em xin phép được ờ, khất bởi vì là thời lượng video thì nó cũng có hạn thôi nếu mà các bác mà muốn test đầy đủ tăng tích thì các bác cứ liên hệ Zalo với em em sẽ test đầy đủ tăng tích cho các bác và như vừa rồi em đã nói bộ hột này lắc giữ tài giữ xỉu được lên tài xuống xỉu được và bộ hột đi rất là đều sau đây em sẽ test thử cái phần đi đều cho các bác trước đầu tiên là em sẽ test đi đều này Bây giờ đang ở xỉu đúng không ạ? Xỉu lên tài này. Đó, tài này. Xỉu này. Tài này. Xỉu này, được chưa ạ? đã thấy đi đều không ạ? Bây giờ đang ở xỉu đúng không ạ? Em sẽ giữ xỉu cho các bác này. Một xỉu này. Hai xỉu này. 3 xỉu này 4 xỉu này 5 xỉu này Được chưa ạ Bây giờ nó đang ở xỉu đúng không ạ Em sẽ lên tài này Lên tài này Đó Cái cách giữ tài thì nó cũng giống như cái cách giữ xỉu thôi Bác nào mà sở hữu cái bộ đồ chơi này Thì em sẽ Bộ đồ chơi hột tài xỉu mắt hí này Thì em sẽ chia sẻ cho các bác Bởi vì là Ở trên video này Nó cũng có hạn thời gian thôi